Ok và bây giờ chúng ta sẽ tổng kho bắt 64 em ơi Tổng kho 64 cho giao dịch cho anh Tùng mình bán được bán em ơi Anh em nào muốn mua món đồ nào trên like thì cứ inbox cho Khải Rồi Khải sẽ liên hệ cũng như là ra giá cho anh em mua nha Đó Đâu này là 140 nè Dòng 2 thông pháp 16 Này Khải may mắn xấu đâu Khải Một tay Ok vũ khí này không binh Món này đó là chỗ 3 Rồi Rồi giao dịch anh Tùng ơi anh Tùng ơi Đây Số đồ này trên like anh em nào mua á, cứ liên hệ Khải nha anh em. Rồi ờ, được món nào có giá thì ra ra giá này mua thôi. Một nhẫn dòng một này. Đang cần khá là ngon. Nhẫn này bèo lắm phải hơn nem kim. Đó. Hỏi nhẫn thứ hai dòng một này. Đó, đang cần luôn. Sinh lực 115 nhẫn này bèo lắm còn hơn nem kim đó. Được giá lắm còn được 10 kim, 8 9 kim rồi đó. Đó. Hai món này đẹp. Đang cần à, nhẫn này là trọng dần hai thì cái này thực sự sinh lực lực đẹp này anh em nào ngỡ ý muốn mua nhẫn này thì ngon lắm em những này bèo lắm cũng được 4 kim anh em 3 đến 4 kim ngon này mấy đồ này nó nhiều nhưng mà thực sự tìm những món sinh lực lực thì rất là hiếm rồi những này thì thân pháp 16 ôi ông đường môn nào mà đi cái cái cái cái cái, cái ngọc bội mọc hoặc là bao tay mọc thì cái nhẫn thân pháp 16 này làm 140 nỗ lực 156 này thực sự rất rất là giá trị luôn đó bằng ba cũng tại kênh và có nỗ lực cho đường môn khá là cao luôn những này quá đẹp anh em ơi những này đâu nói đi ha, món mọc quá đẹp những này bèo lắm phải hơn năm kim Ừ. ừ. Ngọc bội này wow, sinh lực cao luôn Thông pháp 16 Sinh lực 125 Dòng 2 Cũng được uh, à, 3-4 kim Một cái ngọc bội này kim Ngọc bội kim sức mạnh Không có gì hết Rồi ok Được uh, những món bán có tiền nhanh tâm Còn lại món kia cho anh em trong ba Ai lái thì lái Rồi tiếp tục quốc lý một sòn nha Đó ở bát 64 này thì được một món đồ như vậy nha em ơi Đánh cũng tầm uh, chắc một rương Tầm một rương Rồi ok Rồi ok anh Tùng ơi rồi ok này anh anh Tùng rồi, Na rồi. Lên uh, thả bot lý một sáu quốc anh đây ok anh em ơi và anh em uh, chốt cái tổng kho đồ số 14 này đừng quên để lại uh, cho một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi nhẫn này thì giao dịch qua cho con uh, thứ gì nhẫn này thì uh, nếu anh em nào mua thì liên hệ luôn mày bán xấu như nè đó vừa được nhận luôn nha đó khá đứng quốc con thứ yên à quên anh tùng tùng giao dịch alo luôn giao dịch bí đại đại bí tịch thiên bang nữa còn một cuốn đại với tịch thiên bang nữa em ơi được à. hãy giao dịch cho nó cái à, một trăm xu đi đổi cái nhẫn đưa cho anh trong cái bánh xấu luôn đưa qua à, bên ảnh mày bánh xấu được thiếu lâm nữa không rồi mình vẫn xấu được cho con nghe mi thứ yên cậu rồi ok quá đẹp luôn nay cho tao rồi nay cho tao còn đó không còn còn còn rồi ok ok em gửi đi tí nữa mời khải đội cái nhẫn cho anh em xem lại xong chứ con này nó hết, nó hết hạn có hạn luôn Rồi, đã thấy nhóm dịch này mà À, Nhãn may mắn năm này hôm trước Khải mua là hơn 30 kim Nhớ không làm là 32 hoặc 34 rồi đó Khải giao dịch hơn một rương kim với thêm vài rương kim lẻ, vài kim lẻ nữa Thì cái nhẫn đó hôm trước Khải mua là 2 triệu hơn Hôm nay chắc là rẻ rồi Rồi đây Một cuốn ờ, đại mật tịch 5 điểm tiềm năng thiên bang À cuốn này giống tương đối cùng một cuốn ờ, tại Việt Kinh này mà Một cuốn tại Việt Kinh Đó chung lần này có thể là về bờ bán cung này thì có thể nó bù bù được hai con bốt đại những bánh năm đổ qua cho anh Tùng đơn thủy Yên xài mấy bánh xấu càng cao càng tốt rồi giờ thì bán chắc cũng được hơn triệu là hợp lý rồi nè 15 hơn kim đây thủy Yên sẽ đồ nè thay vô nhận bánh xấu như này đó, tăng trang thêm xếp mấy mấy bánh xấu lên được uh, 67 66 là 12 này cái bữa này 50 à, là 62 cái bữa này 67 rồi ok bây giờ à, anh em xem video đừng quên nữa lại một like sẽ ủng hộ cho anh em ơi và bây giờ thì chúng ta sẽ lên đánh boss uh, ờ, mặt sau. Ok.